lại về ninh bình đi qua miền dịch thổ con đường đất đỏ như gợi lại chuyện xưa một chiều trong mưa về làng xưa xóm cũ ngày ấy qua rồi những ai vẫn chờ mong nghe gió reo trường yên con sóng xô hoàng long mà khiến cho lòng tôi bỗng nhớ năm nào những lúc trên rừng sâu ước cho ngày sau niềm tin phơi phới dạt dào mai về ninh bình từ miền núi rừng cũng phương suối về gian khẩu và vòng qua vùng hoa lư ra ngoài phía biển gặp đồng cõi xanh xanh rơi là sao xuyên thêm lòng tôi mãi về ninh bình và anh sẽ tìm đến em nhắc lại những ngày vượt gian nguy cùng chiến đấu nước non ninh bình giờ như lại về ninh bình đi qua miền xích thổ con đường đất đỏ như gợi lại chuyện xưa một chiều trong mưa về làng xưa xóm cũ ngày ấy qua rồi những ai vẫn chờ mong nghe gió reo trường yên con sóng xô hoàng long mà khiến cho lòng tôi bỗng nhớ năm nào những lúc trên rừng sâu hàng ngày sau niềm tin phơi phới dạt cao mãi về ninh bình từ miền núi rừng khúc phương xuôi về gián khẩu và vòng qua vùng hoa lư ra ngoài phía biển gặp đồng cõi xanh xanh rơi xa xuyên thêm lòng tôi mãi về ninh bình và anh sẽ tìm đến em nhắc lại những ngày vượt gian nguy cùng chiến đấu nước non ninh bình giờ như sức xuân vươn dậy